ngang 10 sâu 100 và hiện tại vị trí lô đất này tọa lạc tại xã Thạch Màng ấp Thạch Màng nha cả nhà trong có xã xã Tân Lợi ấp Thạch Màng xã Tân Lợi và vị trí này vô cùng đất địa nằm rất là gần đường DT 753 từ vị trí này ra đường DT 753 chỉ tầm khoảng là 300m thôi ạ à, 300m thôi và bên phía bên kia là đường à, Tạo Lực Đồng Phú Bình Dương từ vị trí lô đất này của mình đi qua bên kia chỉ tầm khoảng là 100 mét thôi nha cả nhà à, phía sau của đường à, 65 mét á, chỉ tầm khoảng 100 mét thôi và từ vị trí này mình đi à, qua tầm à, ngay khu nghiệp Vicamex ngay vị trí mà đường 65 mét và đường à, DH Tân Hòa Tân Lợi á, chỉ tầm khoảng là 2 km thôi ạ à. chỉ tầm 2 km thôi nha cả nhà và vị trí này cực kỳ đẹp và rất là nhiều khách hàng đã tìm mua vào đây đã vào đây và tìm mua và mình còn có review một cái lô một video về lô đất này và lúc ờ, lúc mà mình review thì ờ, còn khoảng hơn 10 lô nhưng mà hiện tại chỉ còn duy nhất một lô thôi một lô như cái nhà và lời lô này á thì bán xong thì mình ờ, sẽ rút đi bán những lô vị trí lô khác rồi như vậy thì ở đây là cái số rồi nha cả nhà số đã có rồi và số cầm tay nếu cả nhà muốn mua thì hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 rồi bây giờ các nhà hãy theo chân mình à, đi à, một vòng trong cái khu vực này đó và các nhà biết là vị trí lô đất này nó đẹp cỡ nào và tại sao nó đẹp rồi các nhà hãy theo chân mình ạ à.